Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điểm Máy Cường lên thì uh, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị các bạn cái ờ, máy vặt uh, lông gà lông vịt cũng có thể là dùng để vặt lông uh, lông chó cái lồng uh, cái lồng uh, 70 đấy kích thước lớn đấy thì đây thì uh, đây tổng thể của máy thì nó cơ bản thì nó cũng giống như con lồng uh, 60 hoặc là lồng 55 thôi đấy cái núm cao su nó vẫn để vặt lông gà đấy núm cao su nhỏ đây đấy bố trí nấm rất đều nhá đấy xen kẽ nhau này lớp dưới xen kẽ lớp trên này đấy các núm xen kẽ nhau này đấy sắp xếp rất đều này kể cả cái mâm này đây đây xoay đúng vào cái mâm này đấy các núm cao su bố trí đều này tỏ ra nhiều phía nhiều hướng này nó đều này đấy có bắt um, cái mâm này nối với cái trục này bởi một con ốc lớn này với là bốn con ốc nhỏ thì đảm bảo được cái việc mà cái mâm này nó cực kỳ chắc chắn đấy cực kỳ chắc chắn với là thiết kế thì nó cũng giống như con ờ, con máy trước thôi thì nó có bốn cái ờ, núm cao su ngược này thì cái mục đích của nó là để quét lông nó quét cái lông mà sau khi đã vặt mà nó lọt qua những cái khe này nó trôi xuống bên dưới thì là nó sẽ quét lông ở ra cái cửa miệng này đây cái miệng của con lồng 70 ờ, thì nó cũng khác những con lồng 55 hay lồng 60 thì là cái miệng nó lớn hơn cái miệng nó bằng ngang với cái thân máy luôn nó bằng ngang với là cái cái cái miệng miệng lồng này thì đảm bảo được cái việc lông mà nó ra nó không bị tắc ở trong này đấy tại vì là con máy này con máy lớn thì là vặt lông nó xuống nhiều thì sẽ cần cái miệng lồng nó lớn hơn còn cái lồng 55 với 60 thì kích thước nó chỉ bỏ khoảng độ 1 đến 5 con thì là nó không cần quá nhiều cái, cái miệng xả lông này không cần quá nhiều thì đang cái lồng 70 thì nó cần cái miệng xả lông lớn như thế này là tránh cái việc mà vặt khi vặt mình bỏ khoảng độ 7 8 con hoặc là 10 con gà gì đấy vào thì lông nó xuống một lượt nhiều thì nó có thể gạt ra được luôn đấy còn về chất lượng thì nó vẫn giống như con lồng 55 với con lồng 60 trước đấy thì là đây những cái đứt tán này đấy toàn bộ đây sẽ được làm từ một ờ, một tấm inox đấy sẽ được dập ờ, dập khuôn với các thứ đây nó làm nguyên từ một tấm chứ không phải là hàn chắc từng thứ lại với nhau thì nó sẽ đảm bảo được cái việc mà cái độ bền nó cao hơn đấy các cái mối hàn này đấy các cái đường chỉ keo này đấy, riêng những con máy Trung Quốc sẽ không bao giờ có những cái đường chỉ keo như thế này đấy với các mối hàn nó làm như thế này kín khít như thế này đấy cái việc hàn inox thì cũng cực kỳ là khó nên suy ra là bà con nhìn những cái mũi hàn như thế này thì uh, cực kỳ tốt đấy thì là những cái đường chỉ keo này sẽ đảm bảo là việc thứ nhất là nước nó không tác động vào những cái mối hàn như thế này rồi thứ hai là nó đảm bảo cái độ kín khít của máy đấy thì là cái độ bền nó sẽ được tăng cao hơn đấy còn cái lòng mưa thì nó cũng có những cái gọi là từ đầu xả lông đấy thì là có cái từ đầu xả lông này mình về mình có ở bên chỗ xưởng đã tiện ren sẵn đấy nhá có những cái ren như thế này chuyển sang ren sóng này đấy, khi ờ, bà con muốn lắp ờ, cái ống nước vào đây thì nó cũng dễ hơn hoặc là mình gắn cái dây nối mềm vào đây cũng được đấy thì đây là cái, tự động xả lông thì khi đấy thì nước nó sẽ chảy vào đây và nó chảy xung quanh cái cái lồng này nó xả là xả nước đều ra bên dưới này đấy sau đó tự động trôi lông xuống bên dưới luôn đấy thì là đây là con máy làm bãi bơi đấy toàn bộ những cái chân này đều là chân lớn các này đấy chân lớn hết đấy bà con chú ý vào những cái mũi hàn này này đấy, cực kỳ kín luôn này đấy kể cả cái đường xả lông này cũng được test cao nhá đấy toàn bộ đây được, được test cao hết này đấy thì nó sẽ làm gì nó sẽ tránh những cái nước này nó chạy vào những cái mối hàn này nó chạy xuống bên dưới máy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái motor đấy thì nó làm kín như vậy thì đảm bảo được cái bộ độ bền của máy đấy với là cái chân bốn chân thì nó được là làm những cái ủ cao su này thì thứ nhất là nó để ờ, đỡ văng đỡ trượt đấy, khi mà bỏ vào ờ, đặt xuống ờ, nền nhà hoặc là đâu đấy thì nó có nó, nó sẽ có cái độ bám hơn đấy thì máy là bảy hơn đấy toàn bộ thì nó được làm bằng inox inox chuẩn cho bà con đấy đến nơi thì bà con kiểm tra kiểm tra thẳng đấy inox chuẩn motor chuẩn đúng cao su thì đây đúng cao su tự nhiên này đấy thì bà con sẽ thấy cái độ dẻo của nó đấy đấy đúng cao su cực kỳ dẻo luôn đấy thì những nướng núng cao su này thì đấy thì bên tôi sẽ bảo hành 6 tháng đấy không có bên nào bảo hành cái núm cao su này cho bà con đâu vật nhiều vật ít gì cũng bảo hành 6 tháng hết đấy thì tức là cái núm cao su này là bọn tôi đặt riêng ở bên chỗ nhà máy cao su thì là cái chất lượng nó sẽ khác với những cái núm cao su Trung Quốc và những cái núm cao su có sẵn ngoài thị trường đấy thì là cái độ dẻo nó sẽ là dẻo hơn với là nó là vặt lông gà lông vịt nó sẽ hiệu quả hơn những cái núm cao su gọi là ở ngoài thị trường nó trôi nổi với là cái núm cao su Trung Quốc thì chắc chắn là nó phải hơn rồi Đấy, cái cao su Trung Quốc thì bà con mua những cái máy Trung Quốc nó khoảng độ ờ, từ 4 đến 5 triệu hoặc là có thể là máy 3 triệu máy cũ nhưng mà cái chất lượng của máy là không được đảm bảo đấy thứ nhất là vặt con gà con vịt nó khó tại vì nguyên cao su của nó cứng mà đấy thì khi mà ờ, con gà con vịt nó quay vào thì nó sẽ bị dế bị trầy da với gái xương đấy cái việc đấy là ờ, nên bà con nên lưu ý khi mà mình đi vặt thuê thì cái việc mà chảy da gái xương là cái điều tối kỵ đấy thì là đấy thì bà con mình bố trí để lấy một con máy chuẩn như thế này thì nó sẽ tốt hơn đấy, mặc dù là cái máy của Trung Quốc thì nó tiết kiệm hơn nhưng mà điều thứ hai là nó sử dụng cái motor dây nhôm chứ không phải là cái motor dây đồng thì nó sẽ khiến cho là cái tuổi thọ của cái motor nó bị giảm xuống với cái hiệu quả và tiết kiệm điện của nó là không tốt bằng cái motor dây đồng đấy thì con này nó sử dụng motor 2,2 kg của toàn phát 100 trăm dây đồng bảo hành cho bà con 12 tháng đây thì đây là cái motor motor um, lắp cho con um, máy và nông nông vịt này thì nó là motor 2,2 kg đấy thì là không tiền để uh, gọi là nhắc lên cho bà con xem thì đây tôi sẽ quay cái motor luôn đấy là hãng của toàn phát này đấy 2,2 kg này đấy 3.0 HP điện 220V điện uh, điện uh, ra điện 220V thôi đấy thì nó tiện đấy thì con motor này nó bảo hành cho bà con 12 tháng motor dây độc đấy thì là ờ, nó sẽ tốt hơn là những coi con motor Trung Quốc đấy thì là motor dây nhôm thì nó sẽ mau cháy hơn bên ngoài máy thì có cái dập nổi tên của công ty thì là đảm bảo cái việc là hàng nhái hàng dựng nó không có đấy thì là khi mà mua máy ở ngoài thị trường thì là một cái sản phẩm tốt của tôi có thương hiệu rồi thì là sẽ hay có cái hàng nhái với hàng kém chất lượng đấy thì bà con đến kiểm tra kỹ thứ nhất là có cái dập nổi và thứ hai là mình cái chất lượng inox với các thứ là mình có thể kiểm tra được với là cái motor thì bảo bà con cứ lật ngược máy lên đấy đây kiểm tra cái motor nó có phải đúng motor toàn phát motor dây đồng không đấy với thứ hai là nó là chạy bằng dây cu loa đôi đấy dây cu loa đôi thứ nhất là nó đảm bảo được cái công suất mà từ motor nó truyền đến cái hệ thống băng quay với thứ hai là nó đảm bảo được cái việc là cái dây cu loa nó bị mòn đi là ít hơn ờ, cái thời gian để thay thay dây cu loa là lâu hơn đấy mình không phải là uh, tốn thời gian vào cái việc thay dây cu loa đấy thì là chỉ thời gian lâu lâu dài dùng lâu lắm thì nó mới mới, mới gọi là bị mòn cái dây loa được đấy thì ngay bên uh, hông máy thì có cái uh, vít vít này cái vít này là để uh, tăng giảm cái dây cu loa đấy thì uh, cái lồng này nó có vặt từ 1 đến 10 con đấy thì bà con có thể tăng lên một con thì mình giảm đi đi tại vì là một con nếu như mình để cái dây cu loa nó căng quá ấy, thì sẽ khiến cho là cái máy nó quay khỏe quá thì nó đánh con gà con vịt nó sẽ hay bị tróc da với cái xương đấy thì mình sẽ giảm cái dây cu loan đi một tí còn nếu như mình muốn tăng lên hai con ba con bốn con thì nó có từng nấc riêng đấy thì bà con cứ tăng theo thế là được đấy thì nó sẽ ra cái sản phẩm nó hoàn hảo hơn đấy còn cứ hoàn hảo hơn đây sau đây tôi sẽ cắm thử cái máy để à, nó quay ờ, với là cái độ ồn của nó để xem bà con này uh, tham khảo qua máy đấy đấy máy quay rất đều đầu quay cực kỳ đều luôn đấy các con xem đây nó có số rất mềm đấy đấy đấy có để tay vào nhưng nó cực kỳ mềm luôn đối với những cái đồng cao su của Trung Quốc ấy thì khi mình để tay vào thì nó không được như thế này đâu đây mình không thể giữ tay như thế này đâu và nó cực kỳ đau tay luôn tại vì nó cao su nó cứng mà nên nó sẽ băng tay luôn đấy thì là bà tưởng bà có tưởng tượng là khi mà bể con gà con vịt vào đấy những cái đống cao su mềm như thế này nó sẽ không làm gáy da với là đầy xương đấy còn những con máy Trung Quốc thì nó sẽ khác đấy thì bà con đến nơi thì kiểm tra đúng như đúng, đúng như thế này thì mới là thanh toán cho bên vận chuyển đấy thì uh, bên chúng tôi thì uh, hỗ trợ vận chuyển uh, và giao hàng trên toàn quốc đấy thì bà con đến nơi thì có thể là cắm thử máy như là vừa nói vừa nói chúng tôi cùng làm đấy thì là cắm thử máy để cho máy chạy ok đấy cứ kiểm tra cái đồ cao su này chất lượng inox với là là motor các thứ nó chuẩn rồi thì bà con mới giao tiền cho bên vận chuyển Đấy, thì uh, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi nhấn nút đăng ký để ờ, xem những ờ, sản phẩm mới nhất và cập nhật đến chương trình khuyến mại